các bạn Hôm nay thầy lên lớp các bạn ở bộ môn khóa học lớp 8 Và ta tiếp theo phần trước ta đang học ôn tập đó là phần môn và tính toán hóa học Hôm nay thầy sẽ ôn tập cho các bạn với phần tỷ khối chất khí và một số dạng bài tập về tỷ thợ khối của chất khí thứ nhất của chúng ta đó là một số đơn vị kích thước cần nhớ để đi ước bản một đó là tỷ khối của khí A so với khí B thì được tính bằng công thức B của A trên B bằng MA trên MB trong đó D của A trên B này người ta gọi là tỷ khối của khí A đối với khí B còn MA là khối lượng mol của khí A MB là khối lượng mol của khí B Đấy. thì đây các bạn vậy muốn tính tỉ khối của khí A so với khí B thì ta chỉ cần tính D của A trên B như vậy đúng nhỉ và ở đây nếu như nếu như D của A trên B xin lỗi mà bé hơn một bé hơn một thì lúc này ta thấy rằng là suy ra được MA của ta trên MB sẽ bé hơn một và từ đây ta suy ra được MA sẽ bé hơn MB do đó lúc này ta nói rằng khí A bệnh nhẹ hơn khí B đấy nếu khối lượng mol của A mà nhỏ khối lượng mol của B khí A nhẹ khí B do đó tỷ khối của A trên B mà nhỏ hơn một thì khí A sẽ nhẹ khí B tỷ khối của A trên B mà bằng 1 thì lúc này khí A và khí B là nặng như nhau đấy còn tỷ khối của khí A trên B mà lớn hơn 1 thì lúc này ta suy ra được ngay là MA sẽ lớn hơn MB và do đó do đó người ta nói khí a nặng hơn khí b và nặng hơn bao nhiêu lần nặng hơn d của a trên b này Đấy. các bạn hiểu chưa Đấy. thì đó là thể giải thích số yếu tố vậy bây giờ muốn xác định xem khí a hay khí b khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn các bạn tính tỷ khối của nó đúng không các bạn nhỉ và tỷ khối của nó nếu nhỏ hơn một thì khi a sẽ nhẹ khi b đúng không và bằng một thì khi a nặng bằng khi b còn lớn một thì khí a nặng hơn khi b Đấy, thì đó là một số cái cái, cái, cái đơn vị kiến thức cần lưu ý thì quý ba lần thứ nhất Đấy. cái thứ hai thứ hai đó là tỷ khối của khí a so với không khí thì cũng tương tự như khi A khi B thì thì khối của khí A trong không khí sẽ bằng khối lượng mol của A trên khối lượng mol của khí và bằng khối lượng mol của A chia cho 29 bởi vì khối lượng mol của không khí bằng 29 nhiều bạn đã còn băn khoăn rằng khối lượng mol không khí tại sao là bằng 29 thế thì trong không khí trong không khí thì chiếm 20 phần trăm thể tích là của gì các bạn nhỉ của oxy và ấy các bạn nhỉ bảy tám mươi phần trăm là của nitơ nitơ đấy tám mươi phần trăm là của nitơ hai mươi phần trăm là của oxy đấy do đó là khi tính tỷ khối của nó của khối lượng mol của không khí khối lượng mol của không khí tức là sẽ bằng khối lượng mol trung bình của oxy cộng với nitơ đấy được chưa các bạn À, và ở đây là cùng chia thể tích là 100 phần trăm cái khối lượng ôn trung bình được bằng thế nào các bạn nhớ không nhỉ ở đây thì thầy chưa ôn tập cho các bạn chưa hướng dẫn các bạn công thức khối lượng ôn trung bình đúng không Đấy. nhưng mà ở đây thì để hôm sau thì sẽ hướng dẫn các bạn cách tính khối lượng mol trung bình à, khối lượng trung bình thì khi đó ta sẽ tính khối lượng không khí đúng bằng 28 bởi vì nào tại sao nó tính được bằng 29 bởi vì nó 8 liter 80 phần trăm thì nó sẽ bằng là khối lượng mol trung bình của nó sẽ thế nào đây sẽ bằng là 28 nhân 0,8 8 phần trăm 0,8 rồi cộng với à, 32 nhân 0,2 tất cả chia cho 0,8 cộng với 0,2 để cách tính khối lượng mol trung bình đấy và cái này nó sẽ bằng thế nào đó à, các bạn nhân đây cái hàm một rồi các bạn cộng lại đúng bằng 29 các bạn làm như vậy và cách làm chưa bạn nào chưa rõ thì hôm sau thì hướng dẫn cách khối của trung bình như thế Đấy, như vậy bây giờ thì ta sẽ tiếp tục tiếp tục làm các bài tập về thể tích một chất khí Thế thì ở đây ta sẽ làm bài tập là bài tập 1 Cho các khí sau CO2, FO2, NO2 Câu A là vậy Khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn khí địa độ Và nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần Đấy. Thì bây giờ để biết được nặng hơn hay nhẹ hơn ta phải tính tỷ khối của lần lượt các khí so với gì rồi sau đó sau đó ta sẽ như nào đấy các bạn nhỉ à ta sẽ xem tỷ khối như thế nào từ đó ta suy ra được khí nó nặng hơn hay nhẹ hơn vậy là có cùng a đúng không ý thứ nhất ta có d của CO2 đối với nhiệt độ sẽ bằng khối lượng mol của CO2 chia khối lượng mol của nhiệt độ và này các bạn tính tiếp xem này bằng mấy nào à lượng mol của CO2 là bằng 4 4 chia khối lượng mol hydro là bằng 2 và này bằng 22 đấy các bạn thấy là cái ly này lớn một cho các bạn à cái này lớn hơn một một vì vậy từ đây ta suy ra được ngay là khí CO2 nặng hơn khí hiểu rồi và nặng hơn bao nhiêu lần các bạn nhỉ nặng hơn đúng bằng cái tỷ khối của nó và đã bằng bao nhiêu lần rồi nhỉ à nặng hơn khí hero và nặng hơn 22 lần Đấy, các bạn hiểu như vậy và là cách làm hiểu không à, tương tự như vậy bây giờ ta sẽ tính tỷ khối của gì các bạn nhỉ của SO2 đối với hero thì ta có D của C của SO2 thì chuyển đổi trên khi ở đâu lúc này các bạn sẽ tính bằng DMFO2 chia cho M của gì ở đâu và bằng Đây các bạn nhỉ A bằng 4 cái này cái này bằng 6 nhân 4 chia cho 2 và bằng 32 cái này cũng lớn nên từ đấy ta suy ra được là khí gì nhỉ khí SO2 nặng hơn khí gì nhỉ hydro và nặng hơn 32 lần rất đơn giản các bạn ạ, à, rất dễ đúng nhỉ tiếp theo bài tiếp theo thì thứ ba đó là về khi nitơ tương tự như vậy là có là có d của nitơ chia cho hielo sẽ bằng thể biết hơi cao thì sẽ biết lúa xuống chung lúa xuống chung là d của nitơ chia cho hielo sẽ bằng bằng mấy các bạn nhá bằng m của nitơ chia cho m của hero và nó bằng mấy đây ở đây nó sẽ bằng là m liter là bằng 28 vì liter là 14 mà 2 nó thành bằng là 28 hero là bằng 2 và đây là sẽ tính được ở đây bằng 14 lớn hơn 1 Đấy. từ đây ta suy ra được suy ra được gì nhỉ khí thì đây khí n2 là nặng hơn thì là khí hydro và nặng hơn bao nhiêu lần 14 lần à, vậy đó là xong câu A bây giờ chúng ta tiếp tục làm câu B thì câu B yêu cầu thế nào câu B yêu cầu ta là khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn không khí và nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần À, thì bây giờ muốn biết được nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tương tự như một a ta có câu về ta cũng tính tỷ khối của nó so không khí và ta sử dụng ngay là ma trên 29 luôn Đấy. nên ta có d của gì các bạn nhỉ của CO2 trên không khí sẽ bằng M của CO2 trên không khí và bằng mấy thưa các bạn à ở đây và bằng mấy này bằng 44 chia cho 29 à, các bạn thực hiện bấm máy tính để là sấp xỉ bằng 1,5 đây là lớn hơn 1 nên từ đây ta suy ra được khí CO2 nặng hơn không khí và nặng hơn 1,5 lần à, bạn hiểu nặng hơn 1,5 lần tương tự như vậy câu tiếp theo của chúng ta đó là thì SO2 này chúng ta có D của SO2 chia cho không khí sẽ bằng cái đây là bằng mấy bạn nhỉ bằng M của SO2 chia cho M không khí và cái này bằng ta đây ta sẽ được là 64 chia cho 29 các bạn chia giúp được thầy xem nó sắp xỉ bằng mấy đây nó xấp xỉ bằng mấy rồi các bạn nhé à nó xấp xỉ bằng mấy đây hai phẩy hai này hai phẩy hai cái này lớn hơn một nên từ đấy ta suy ra được như là các bạn này khí SO2 là nặng hơn không khí và nặng hơn hai cộng hai lần Hai, là cách lại đúng nhỉ? tương tự như vậy ta sẽ có câu gì các bạn nhỉ à, cái ý cuối cùng của ta đó là ta có d của nitơ trên không khí lúc này sẽ bằng m của nitơ chia m của không khí và bằng 28 chia 29 đúng không? không ạ thì cái này là nó sắp xỉ bằng lần cái này bé hơn một nên từ đây ta suy ra được suy ra được là khí nitơ nhẹ hơn không khí nhẹ hơn không khí và nhẹ hơn bao nhiêu lần nhả ăn bao nhiêu lần các bạn nhả ăn bao nhiêu lần à như vậy đó là nhẹ hơn 0,95 lần nếu các bạn dùng từ nhẹ hơn 0,95 lần là sai và ta chỉ ra bà là nhẹ bằng 0,95 nhẹ bằng nó nhẹ hơn được không thể dùng từ hơn nếu như mà d nó lớn một thì các bạn dùng từ nặng hơn bao nhiêu lần lớn đúng không nhưng mà nó nhẹ hơn nó không phải như thế đúng không ạ còn nếu thì nhẹ hơn bao nhiêu lần thì nhẹ hơn mấy là mấy là 29 phần 28 lần Đấy, mình đảo cái này lên các bạn nhá các bạn lưu ý các bạn không được phép là nhẹ hơn 0,95 lần không phải nó bằng 0,95 lần không nhẹ hơn không nhẹ lắm các bạn lưu ý vậy Đấy. vì vậy mà trong quá trình làm thì các bạn làm đến đây nhiều bạn kết luận là nó nhẹ hơn 0,95 lần nhớ bạn à, thì đó nó nhẹ hơn 29 phần 28 này rất là máy này một phần một nhất lần này gần một phần một phẩy không năm này ở đây các bạn thấy tính được một phẩy không năm này, thì đó là cái cái cái cái cách của một số bạn thường thường là làm đó là quen với thói quen nặng như thế kia các bạn hiểu rõ cả về cái bài này chưa nhỉ à chắc là các bạn hiểu rõ cả rồi đúng không và các bạn biết cách làm không bây giờ thầy rời ra và về nhà cho các bạn nhé và đây là bài tập về nhà thầy uh, à, chuẩn bị cho các bạn các bạn về nhà làm bài tập này bằng cách vận dụng cái bài tập thầy vừa hướng các bạn làm đồng thời các bạn nhớ chú ý theo dõi những video tiếp theo của thầy để tặng những cái phần tiếp theo nhé xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các, ờ, các ờ, video tiếp theo